Ừ, ừ. câu cá nhanh nhanh nhanh ông câu cá này nhanh câu cá đấy <laughs> tôi có, có cá chứ à? mô cá mô à lấy chi cho ăn vô lấy chi cho ăn vô lấy tí chi cho ăn có những con hàng mới đẹp ấy là có cá nhỏ ừ ừ mới đẹp vô lấy chi cho ăn lấy chi lấy chi lấy chi cho anh ấy nhấn kêu nhấn á